cái màu là nó cũng vậy luôn đó hả dạ y chang vậy luôn nhưng mà nó là cái fi kia ha ừ cái đời cũ này còn sao ta chú mình quen ừ ủa cái điện tử là nó để đâu ờ à, hình như ở dưới nó có chừng chiếc em ơi ờ năm hai triệu hả chiếc này là 22 nè 22 triệu 200 ngàn còn chiếc ngoài Chiếc này cũng bằng giá luôn cái này phiên bản à. đặc biệt còn này là phiên bản này à, hay quay cái quay cái bảng giá luôn đi ừ. có 50 nữa hả ở đây bán chiên xe 50 mà có siêu út 50 không không siêu 50 là hàng Trung Quốc chỉ có à. trường bán ờ ừ. đây xanh nhám là cái đó cái màu à, cái loại cũ này là không có FI hả? Cái loại này là bình xăng con. Bình xăng con. Mẫu mới cũng mẫu mới 2 à, à, năm 2019 đó em. Dạ đúng đó. Đây cái này F. Này bình xăng này bình xăng con. Bình xăng con. Cũng xăng điện tử ờ người chín ba nè làng này à, anh bản thường ha để bánh anh cầm cái loại này loại này thắng đĩa bánh cầm 21 năm chưa bao gồm à, chi phí à, trước bạ biển số mà rồi còn này là mình sẽ cái chiếc bên này là thắng điểm thằng này là cũng là 21 năm nè nhưng mà thằng này là 20 năm tại vì thằng này là bánh ờ, à bánh đùm thằng này đâu có FI có FI không anh à đầu bự này là FI ha rồi đầu bự là FI đây 25 em ờ, cái chiếc Sirius là nó có chương trình gì à, trả góp gì đặc biệt không em? Dạ hiện tại thì siêu bên em thì nó có hai loại một loại là phun xăng điện tử và một loại là bình xăng con thì giá nó dao động khoảng 19 triệu 300 ngàn cho tới 23 triệu 400 ngàn riêng cái loại mà Sirius một phun xăng điện tử bản kỷ niệm 20 năm của Yamaha thì giá của nó là 23 triệu 900 ngàn là dòng cao cấp nhất trong các dòng Sirius thì đối với cái dòng xe này thì mình có thể có hai chương trình hỗ trợ là một là hâm trả trước còn hai là cái chương trình lãi ưu đãi thì mình trả tầm khoảng 10 triệu sẽ được tính lãi suất ưu đãi 1.19% một tháng. và dạ, anh cứ chọn xe đi rồi em sẽ tính tham khảo cho anh. Thì tính tham khảo cho anh chiếc uh... kỷ niệm 20 năm ha. À. Ờ. Rồi cái loại 239 nha anh. Cái này em tính luôn cho anh hai móc là một cái loại không trả trước với cái loại lãi 1.19% tháng nha anh. mình à, trả lãi 119 thì nó có ba cái móc góp là 9, 12 với 18 tháng nha anh. Rồi. Rồi, em gửi cho anh các móc góp của cái chương trình là 1.19 nha. Để em tắm em tính thêm cho mình cái chương trình là không trả trước. Phòng trọ trước thì thủ tục của mình thì nó hơi phức tạp hơn tí là nó cần cái hộ khẩu, chứng minh nhân dân với lại cái hóa đơn điện. Trùng địa chỉ với hộ khẩu nha anh. Còn cái chương trình lãi 1.19 thì à, chỉ cần bằng lái chứng minh là được rồi, mình không có bằng lái thì à, hộ khẩu chứng minh. thủ tục đơn giản không em dạ. à, mà việc hồ sơ á Việc hồ sơ nhanh lắm anh, mình làm hồ sơ khoảng chừng 10 phút là xong à. Toàn bộ à, giấy tờ tùy thân, giấy tờ gốc của mình thì em gửi là hết, em không giữ bất kỳ giấy tờ gì của mình hết. Chỉ à, mượn để gửi à, hình lên trên công ty thôi, rồi sau đó em rồi, trả Ví dụ như trong cái hộ khẩu của anh á, dạ. có người mà có nợ xấu rồi anh có bị ảnh hưởng gì không? cái đó thì mình ưu tiên mình làm bằng bằng lái nha anh thì nó sẽ dễ hơn nếu mà mình có bằng lái tại có vì ở trên Đúng rồi, ở trên em chỉ gửi hồ sơ lên trên bộ phận à, thẩm định nó à, sẽ chết CAC lại thì à, tùy theo khách hàng có lịch sử tín dụng tốt thì cái khả năng việc hồ sơ nó sẽ cao hơn. nếu có bằng lái thì mình làm ken nó cũng nhanh nữa. Rồi em gửi anh cái chương trình không trả trước luôn ha. Không trả trước thì nó có cái mất góp là từ 6 tới 36 tháng luôn nhưng mà này em tính tới khoảng 24 tháng là vừa rồi, nếu mà 36 tháng thì nó hơi dài. Ừ, dài dạ thì lãi nó hơi phát sinh cao ha dạ đúng rồi mình chọn vừa tầm khoảng 24 tháng trở lại thôi là cái chương trình mình là 1 chấm uh, ờ, 1 chấm 19 là chương trình không giải trước đó anh à, là cái ờ, cái mà không đồng thì có được 1.19 không dạ không không đồng thì nó dao động khoảng tầm 2.17 2.17 ha dạ đúng rồi anh mua xe bên em thì đựng cái là trong ờ, không có giới hạn cái thời gian mà mình thanh lý hợp đồng khi khi bất kỳ khi nào mình có tiền mình đều có thể thanh lý hợp à, đồng à, mình trả trước được ha dạ đúng rồi thanh lý toàn bộ hợp đồng luôn thì lúc đó phần lãi nó sẽ giảm lại ừ, bị ờ, được trừ lãi lại dạ đúng rồi rồi ví dụ như anh và anh đang ờ, đang có mua một chiếc xe mà cũng đang góp tốt dạ. ở bên một cái đơn vị khác dạ. hoặc là trùng với của em luôn thì anh có ờ, được mua chiếc nữa không em nếu như mà anh mua ở bên em á, mà khác cái kênh giống như anh mua bên kênh điện thoại hoặc là điện máy gì đó và anh đang dây tiền mặt thì anh có thể qua mua bên em còn riêng cái dòng xe thì anh phải góp hết cái ờ, xe cũ anh mới được mua xe mới còn nếu anh mua ở cái đối tác công ty khác á, thì vẫn mua được bên em bình thường à, dạ Dụ như anh mua bên của những cái ngân hàng khác thì ờ, anh qua đây em anh đang dây xe bên đó anh vẫn qua đây mua được bình thường. Ừ. Rồi à, nếu mà tới hàng tháng vậy đó mình lỡ mình đóng có trễ một hai ngày có tính lãi phạt hay không? thông thường á, thì à, sau khi trễ á, thì thông thường là nó sẽ tính phạt là 300 ngàn nhưng mà nếu mà một hai ngày thì chưa tới nỗi phát sinh phí phạt nhưng mà tốt nhất là mình nên đóng đúng hạn hoặc sớm hơn đừng để trễ để sau này mình mua lại nó dễ dạ